giới thiệu catalog, bê tông đúc sẵn, sử dụng trong công nghệ xây dựng bán lắp ghép VRO, sản phẩm thông minh, thi công nhanh, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng. Thuộc bản quyền, công ty cổ phần xây dựng VRO. Trang 2. Mục lục catalog. Trang 3 đến 4. Giới thiệu VRO Group. Tiền thân là công ty cổ phần VRO với hơn 16 năm kinh nghiệm, gồm trên 100 kỹ sư lành nghề, trong đó có nhiều thạc sĩ và tiến sĩ ngành xây dựng. Trang 5 đến 6, các cấu kiện bê tông đúc sẵn cho công nghệ xây dựng bán lắp ghép, sàn, tường, móng và nhiều mục đích khác nhau. Trang 7, tấm bê tông đúc sẵn đa năng. Cấu tạo, tấm bê tông cốt thép, kích thước 50 x 25 cm, dày 3 đến 7 cm, có 4 móc thép liên kết ở 4 góc. Ưu điểm, tấm có kích thước gọn nhẹ dễ dàng đóng gói vận chuyển và thi công tấm bê tông cốt thép có khả năng chịu tải trọng lớn. Ứng dụng, sử dụng linh hoạt, đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau như cốc pha dùng một lần, lát sân vườn, vỉa hè, ốp tường nội ngoại thất, chống nóng mái, nắp rãnh nước, tệ đỉnh tường rào. Trang 8, hình ảnh tấm đa năng VGO sử dụng trong một số hạng mục công trình. Trang 9, cấu tạo điển hình của rãnh nước độc lập. Bản đáy, bê tông đúc tại chỗ có cấy thép trở lên kết tường. Tường hai bên cân, sử dụng tường bán lắp ghép G, VGO. Tấm nắp, sử dụng bê tông tiền chế đa năng, VGO. Trang 10, cấu tạo điển hình của rãnh nước kết hợp móng tường cao, bản đáy, bê tông đúc tại chỗ, có cái thép liên kết. Tường xây gạch G, VGO, một tường xây thông thường, tường còn lại kết hợp móng tường cao, dày hơn, có giật cấp làm điểm tựa dỡ tấm nắp. Tấm nắp, sử dụng bê tông tiền chế đa năng, VGO. Trang 11, giới thiệu sàn bán lắp ghép VRO S7. Sàn S7 có tấm bê tông đúc sẵn đa năng phẳng làm cóp pha đáy và mặt dưới hoàn thiện sàn. Ứng dụng Các công trình cần tiết giảm chi phí tối đa, giảm trọng lượng bản thân, thi công nhanh, chịu tải thông thường. Trang 12, cấu tạo sàn bán lắp ghép S71. Sàn S71 sử dụng dầm tam giác bê tông chịu lực, có hộp xốp tạo rỗng sàn. Lưới thép lớp trên phẳng liên kết với thép dầm tam giác. Bê tông đổ tại chỗ liên kết, và khóa phần bê tông bán lắp ghép. Ứng dụng cho các công trình cần, sàn nhẹ, chịu lực khá, cách âm cách nhiệt. Trang 13, cấu tạo sàn bán lắp ghép S72. Sàn S72 sử dụng dầm tam giác bê tông chịu lực, bê tông sàn đặc. Lưới thép lớp trên phẳng liên kết với thép dầm tam giác. Bê tông đổ tại chỗ liên kết và khóa phần bê tông bán lắp ghép. Ứng dụng cho các công trình cần, sàn nhẹ vừa, chịu lực khá, cách âm cách nhiệt vừa phải. Trang 14, cấu tạo sàn bán lắp ghép S73. Sàn S73 sử dụng dầm thép hộp chịu lực, bản sàn siêu móng, lưới thép lớp trên phẳng, bê tông đổ tại chỗ liên kết, tấm sàn đa năng. Ứng dụng cho các công trình cần, sàn siêu nhẹ, chịu lực nhỏ, không cần cách âm cách nhiệt. Trang 15, giới thiệu sàn bán lắp ghép VROS8. Sàn S8 có ghế bê tông chữ U đúc sẵn làm cóp pha đáy và mặt dưới hoàn thiện sàn. Ứng dụng các công trình cần tiết giảm chi phí tối đa, giảm trọng lượng bản thân, thi công nhanh, chịu tải hơn sàn S7. Trang 16, cấu tạo sàn bán lắp ghép S81. Sàn S81 sử dụng dầm tam giác bê tông chịu lực, đổ bù bê tông tại chỗ phần khe dầm, mặt ghế trên dưới chữ U là phần hoàn thiện trên và dưới sàn. Ứng dụng cho các công trình cần, sàn nhẹ, chịu lực nhỏ, ít cách âm cách nhiệt. Trang 17, Cấu tạo sàn bán lắp ghép S82. Sàn S82 sử dụng dầm tam giác bê tông chịu lực, đổ bù bê tông tại chỗ phần khe dầm và phủ trên ghế u. Bụng ghế là phần hoàn thiện dưới sàn. Ứng dụng cho các công trình cần, sàn nhẹ, liên kết tốt hơn, cách âm cách nhiệt hơn S81. Trang 18, cấu tạo sàn bán lắp ghép S83. Sàn S83 sử dụng dầm tam giác bê tông chịu lực, đổ bù bê tông tại chỗ phần khe dầm và phủ trên ghế u sàn có hộp xốp tạo rỗng sàn, bụng ghế là phần hoàn thiện dưới sàn. Ứng dụng cho các công trình cần, sàn nhẹ, liên kết tốt, chịu lực lớn, cách âm cách nhiệt. Trang 19 đến 20, hướng dẫn chi tiết các bước thi công sàn bán lắp ghép VZOS 7 và S8. Quý khách có thể tải catalog với đường link dưới phần mô tả video và truy cập website sàn phẳng top để có thông tin chi tiết. Cảm ơn quý khách đã theo dõi chúc sức khỏe và thành công